đây đây đây ui trời làng cá chết chết chết chết chết rồi ngồi rồi ngồi rồi cái đi cắt nha con con có bị nhỏ kìa con có bị nhỏ kìa đầy cá nhỏ kìa cá này mới ngon đâu con chua nè chút nó vô nấu với măng kìa ừ. không ăn măng măng măng măng chua đi cá cờ cá cờ ốc con cá rô cái này có lũng vậy làm đi xe úc mấy con nhỏ mình mình lấy làm kho luôn hả ừ, nó con chua Ủa, con nó miền cá mini nó chết rồi ăn măng dầu đi rồi nó gõ này rồi cái gì ngoài bắc hay ờ, chạch à đúng rồi chạch chạch đó đây có con chạch đây này sao nó ngay ngay ngay vụ sao út kìa nó bé đưa một cái rổ nhỏ nha một cái chạch ừ nó nổi đi ruột cá ui cũng được cái chứ ui cả ba mía đây là nó canh chua thoải mái kéo hết một một lên vượt nó phát rồi gọi một bớt được qua đúng rồi ở đây có rắn không à cá sấu có <laughs> cá sấu lưng kia kìa <laughs> đấy Đâu, bây giờ mình được rắc cái này không, cái này không, Ôi, có. Rồi, có, có cái to, có cái to. Ôi, đồ, đồ, đồ này chắc ít hơn hồi nãy hả? Ồ, ui, cũng được đấy chứ. Biển có cá là được rồi. Ôi. Ui, ui, ui, ui, của nó đi. Tiền đây rồi. Bói bên đây nữa này. Toàn cá cờ không? Ừ, mấy cá mấy, cá nhỏ là cái gì vậy? Cá sạc, à, cá trắng. Ờ. đá mình mình gạt gạt ở trên không được nó chìm nó có cái gì sau ờ. ờ. này chúng ta lên kia các bạn chào tất cả mọi người một tuần rồi không gặp Mọi người có khỏe không ạ? À? Mình thì vẫn vậy Vẫn tràn đầy năng lượng để đi qua những video hay cho mọi người xem và Hôm nay mình cùng bố mình Em San và những người bạn ở trong làng của mình Sẽ đi đến à, một nơi Mà ở đó chúng ta sẽ tạo ra những niềm vui Tạo ra những món ăn à, Tuy cách làm đơn giản nhưng mà lại đậm đà hương vị của vùng quê à, Mình đang ở phần rẫy, phần nương Ở bên phía làng của mình Ở đây thì không giống như bên làng của bạn Lức Làng của bạn Lức thì à, núi núi, cây cây đường đi thì ngoằn ngoèo sỏi đá bên này thì có vẻ bình yên hơn ở bốn phía là cây lúa cây mì và cây mía mọi người mình đang ở uh, đang đi kiếm cái hồ để kéo cá mọi người còn mương nước để tưới cho ruộng chúng ta sẽ kéo cá đây luôn mọi người cá đây đang số những con mà nhỏ nhỏ nhỏ bằng con tay út nè mọi người nên nhiều con cá nó kho là mình không cần moi ruột không cần làm gì hết đổ vào kho thôi nấu canh chua mình cơ à, ờ, bố mình có mang theo ờ, măng chua bỏ vào nấu canh chua luôn không cần chanh chỉ cứ nêm gia vị bỏ măng chua vào thôi nụ chỉ bao nụ đoạn đoạn một làm đi Busca này là 10 Từ từ để mà đổ ra đây dạ. Nè nè lần nữa đây sạch ngon chưa thấy chưa Trời, cổ của nhìn thế này khó lắm ừ. bao là cá gì ít ít hả ờ. to đây ờ, anh nhìn thấy nó to không có ít trong kia hả ờ cái scan này em ơi này đây đây cô cua vào này ơi ờ, <laughs> mẹ mẹ là Đưa cạn rồi tôi được rồi Ô cạn Đúng thịt ra cái lửa ngã chứ nó bắt ăn lắm chưa rồi Mày vào mà Đưa đưa đưa cái này Rê này cua nữa Rê pagi Rana Ani kita oke Lah ya lu dulu này Mạ à, Nhái ít Ít Ít Ồ Chỉ là món gì cũng ít rồi này Ô, cô đấy kìa Ô Ô đây Cô không kìa ô kìa khoác khoác khoác mạng này Đồ rác Cô không kìa Ô con chỗ này đây đây Đấy Wow Quả trà Dạ Wow ờ. Để đi để đi cái cái cái cái Trời quá trời trời Đó, ba con nè à? Trời bà luôn Bọc lên tay như con rau Rau Nghe bọc lên Ba con hết luôn Nữa hả? Bốn con Ồ, thằng luôn Bốn con luôn Con bé Để chanh chưa? Bé rồi Bố nè Trời ơi, ba Ôi trời rồi đúng mấy đồng này đây của út bên nay gửi về cho con chút lên quá đồng đồng này mua trên chợ là trăm trăm tư ký luôn ít đồng à, mua trăm tư ký luôn nhưng mà lâu lâu nó mới có nhưng mà lúc nó có đâu đây chưa trách nhiệm hai chú cháu mình rửa còn cái băng kia là cái băng gì Ô, lùa lên, nó tùy Mình nói trước nha, mình quay phim nữa nha Anh nào mà chết đuôi không kêu đâu Bằng quay rồi còn dừa đây, đây à ếch chưa đây này bốn ông cô luôn này đấy dạ. quá trời Ô, thằng đó rồi chết ở trong đó kìa rồi rồi đây nha ngon chưa lạc mà lạc kia tôi đang nghe kia tôi đang nghe tôi đang luôn trai ơi cho một trai ơi <laughs> xanh nó cho nên có một cái hồ có nhiều tép lắm rồi nó mà kéo nữa xíu nữa mình ăn ở cái trò này luôn ha xíu nó ăn ở cái trò này luôn để chuẩn bị à, à, sơ à, sơ chế cá chỗ cá hồi nãy mọi người đang ở đó mình, chúng ta sẽ nấu ở đó luôn cái hồ này rộng cái này xem ra phải kéo lại một lần nữa bên này không lưỡi chắc chắn đổ đây ô oh, tiếp không hả à? ô oh, đúng Đạp. Dạ. tiếp không à đúng, rồi thằng sàn nó nói tiếp mà sàn nói tiếp không đây nè ra sắp lại ừ. tép này bỏ vô kho dạ. luôn ra sắp là phải là kho rồi chứ nấu nấu canh chua tép nhỏ này ăn không ngon đâu ăn sống <laughs> cái này để mình nấu canh thôi bục cẳng lên rồi tiếp không tép không sàn này ra rồi đưa lại cái đây mà rửa nó xuống nước là nó nhảy hết cái đây chỉ có cái thau á nước nó bỏ vào rửa được ừ, cái con ăn mày cái này là ăn ngon lắm con ăn ăn con đó luôn hả ừ cái con đây thì không ăn được đâu ô con đây người đồng bào người ta ăn luôn chứ ừ. đồng bào người ta ăn luôn con đây này đi xúc xúc bằng cái cái cái cái, cái rổ lắm này kéo kia cũng nhiều cá rồi giờ kéo đây để kiếm thêm tép bỏ vào kho luôn tép đây chỉ bỏ vào nước thì cái cái lượng nó thôi chứ còn giờ bỏ đây là nó nhảy hết Bự không? Bự không? Bự không? Ôi <laughs> Ui giờ ba chú rồi, bốn chú rồi chứ năm rồi, nãy bốn mà năm năm hết rồi Đúng đồng rồi Đây là những à, người anh em ở trong làng của mình nhưng mà đã lâu lắm rồi mình mới gặp lại mấy mấy người anh em này vì khoảng thời gian mình đi học ở trên thành phố uh, ờ, 4 năm mình không gặp mấy anh em rồi bây giờ quay lại mấy cái hồ này là ngày xưa mình hãy đi câu cùng mấy anh em này nè mọi người đúng không? hồi đó hồi đó anh chắc em còn chút xíu á <laughs> thôi giờ đi vào đi vào để xem ờ, bố mình nè chế biến món gì nha mọi người nãy giờ em để ý ngoài kia là có cái đống lửa này không mà cũng 30 phút rồi đấy giờ mới cháy à chưa cháy luôn <laughs> sáng mấy lít rồi sáng mấy lít rồi một lít à <laughs> đây là bố mình có mang theo cái phần à, măng chua để nấu á nấu cái chua nè mọi người bố mình sợ vào đây không có cá nên mang mì tôm theo, theo cho anh em nhưng mà có cá thôi mì tôm này không cần vứt <laughs> đúng ăn tươi đây dầu ăn gia vị à, đây là ăn ở nhà mình ăn ở nhà ngon ghê đang đồng đá cho tiếp cánh đồng luôn thế vô rửa rửa, rửa lại cái bên à mình, mình mang nước bình theo có mình bình muối rầm ếch ếch gì à? băm chả nướng một cái luộc lá chuối nướng ui quá ngon tuyệt vời ếch này là ớt đồng này ớt chất lượng luôn Ốc lại ok lên là ngon trăng lên với ok rồi để nước sôi bỏ vô cái là nó, nó, nó chín cái cá này nó xanh à, cho nước sôi lên là bỏ vô là chín cá là, ừ, là, bỏ vô cá là nó không có tan cá à. chua đổ ra cái mì chua đấy cái cảm xúc. dặn nha muối cháy được luôn mày ra mình cái nhìn là nhìn là nhìn nấu hấp dẫn vậy mà vẫn bị chơi nấu hấp dẫn vậy mà vẫn bị chơi <laughs> <laughs> nấu ăn dở dạ ba rồi quá đẹp trai mà quá vừa à đẹp trai ô uống rượu nhiều quá người này tông cái teo à ngày xưa lực lượng đẹp trai lắm nha ô này cái vai hóp lại luôn à uống nhiều quá này có được à, ba bốn lạng năm lạng nữa nha gần nửa ký gần nửa ký cái tép này rửa khó lắm nên để mang về làm xô rồi ba ơi xô rồi bỏ cá vào mình con cháy này, cá còn sống luôn à canh chua cá nhảy ui caro caro còn sống ở đây nương được ui rồi xong phi <laughs> không chưa rồi ui có cua nữa kìa bỏ vô ngọt lắm ha <laughs> đồ cá xong rồi Trời dạ, ơi, mấy con cá nhỏ là ba ba không để kho hả? Bỏ nấu canh chua hết luôn hả? À, à, kho tiêu rồi ăn, cơm thôi Thằng này nó lừa đường nó tao chậm chạp cho anh thiếu thiếu rìu rồi cho rìu tiếp rìu đây cái hủ tiêu đâu hả Nên làm sao cháu bia ở đây thì chỗ, ý thôi đắng lắm ăn thôi thôi thôi vừa đó rồi một ngọt một ngọt một ngọt đây này cái gì ăn cũng đủ thôi thôi được rồi ừ. cái gì nó cũng đủ thôi chứ nhiều quá được được chứ mùi đặc sản này thấy chưa đi bài chưa đúng đúng, đúng. đúng. đúng. đúng. đúng. đúng. đúng. đúng. Chín chưa? Cá chín chưa? Sắp chết rồi em ạ à. Đúng không? Chín chưa? Tép kìa Ngon không? Chua Chua Chua chưa? Chua chứ măng nhiều mà Măng tiếp Chưa chua Bỏ luôn tung bánh la đấy Wow, Chính là ba. Được mày không bỏ lại nè bỏ thêm lại cho nè bỏ lại rồi cũng mấy trắng rồi rồi thơm ui trời trời mùa này nhắm thì tuyệt vời rồi ít còn nhảy luôn ít xào xào ít ít nhảy ít xào xào ít u cái đuôi này lại chưa u cái đuôi bự lừa <laughs> để đúng đồng luôn thổi lên dân tạm trưởng thổi <laughs> <laughs> lửa tiếp đi nhanh lên đi còn ăn chứ <laughs> anh, anh đói quá rồi mời mọi người này thấy không ui đã chưa trời ơi đi vô rừng mà có cá có cái đồi để ăn thì thôi chứ tuyệt vời luôn này không thử ờ, ba ba ba nấu như nào ừ. sếp đừng có chê nha à, à, không được chê <laughs> nguồn có đắng không anh im nha được ngon có chua lon có chua lon sạch chua chua Chua lắm hả? Ui, chua vừa, vừa chua vừa đẹp ngon lắm u đây này đây là anh em đồng bào uhm. đây thịt ớt ớt thấm rất là thấm nè cay nữa uhm. rất là ngon mọi người ơi đúng cái vị ếch đồng luôn thơm ghê các bạn ăn canh ờ, chua là mấy con cá nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ cái, xương đó mình nhai mình nuốt luôn ra là ra là mình nấu tại chỗ nó ngon mới lên cái rửa thấy đoàn hoàng mình lấy ờ. nước ờ, <laughs> nước bình rửa nó ngon ừ, ngâm muối nè ừ. lấy nước uống rửa luôn à ngon ngọt ghê dạ bò là cái món này nó ngon món này nó ngon nên hết trước con ừ, kia chắc uh, ba nấu dở này hết sâu ba anh em ngồi nhìn nhau đi dễ gì <laughs> chứ tạm biệt ba anh em nhá hẹn gặp lại mọi người nhá bye bye bye bye anh điệu xe nhá